phòng trọ giá rẻ mới ra lò, còn sót lại 3 phòng trọ giá 2 triệu 700 nghìn đồng một tháng, vị trí, nhà mặt tiền hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, điểm tiếp giáp với cầu Rạch Ông. Chỉ cách quận 8 một cây cầu. Phòng rộng rãi, cao ráo sạch sẽ. Từ Trần Xuân Soạn vào nhà khoảng 50 mét. Xe hơi chạy tới tận nơi. Giá rẻ cho sinh viên, diện tích rộng 15 mét vuông, giá chỉ 2 triệu 700 nghìn đồng một tháng, liên hệ 0909908832 để biết thêm chi tiết.